Vậy thì ngay bây giờ Hoan sẽ chia sẻ với anh chị bí mật số 2 đó là cách lựa chọn chủ đề phù hợp với bạn ngay từ khi bắt đầu để chắc chắn bạn thành công ở trên Internet nói chung và trên YouTube nói riêng đúng không ạ? Và để làm được để lựa chọn được cái chủ đề chính xác thì bạn cần phải biết mình thuộc đối tượng nào ở dưới đây. Thứ nhất, bạn là người đang bán hàng một cái sản phẩm hay một dịch vụ nào đó. Và đối tượng thứ hai là bạn là một người giỏi về một lĩnh vực nào đó hoặc đơn giản bạn là có một cái sở trường một cái đam mê nào đó mà tôi gọi bạn là chuyên gia trong một cái lĩnh vực đấy còn cái đối tượng số 3 là chúng ta không rõ sở trường đam mê của mình là gì và cũng chưa từng bao giờ bán bất kỳ một cái dịch vụ và sản phẩm dịch vụ nào cả thì à, các anh chị hãy comment cho tôi biết các anh chị đang thuộc đối tượng nào ở trong cái ba đối tượng này ạ chú Văn Lê là đối tượng số 1, số 2 tức là đang bán sản phẩm và là một chuyên gia quá tuyệt vời chú Văn ơi tài tín số 3 ok ok chị Helen Vũ tuyệt vời quá đang bán sản phẩm mà lại còn là một chuyên gia nữa còn điều gì tuyệt vời hơn những ai mà sở hữu cả một cả hai ấy, thì là vô cùng tuyệt vời không có lý do gì mà chúng ta không thành công ở trên YouTube cả và thành công lớn luôn đấy Phương Nguyễn cũng một hai luôn này chỉ có tài tín là chưa biết là chưa biết gì đúng không chưa có sở trường đam mê gì và cũng chưa từng được bán sản phẩm và dịch vụ gì ok ạ bây giờ vậy thì hoan sẽ giải quyết vấn đề cho từng đối tượng một được không ạ bao nhiêu anh chị hào hứng ạ nếu như hoan giúp các anh chị thuộc đối tượng số 1 số 2 số 3 chúng ta đều lựa chọn ra được một cái chủ đề phù hợp với mình để chúng ta bắt đầu thành công và kiếm tiền ở trên YouTube đúng không ạ Bây giờ đối tượng số 1 đó là bạn đang bán một cái sản phẩm và dịch vụ nào đó ra thị trường thì lời khuyên của tôi cái chủ đề tốt nhất mà bạn nên làm đó chính là sản phẩm và dịch vụ của các anh chị bởi vì sẽ không có ai hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của anh chị hơn chính mình và người uh, khách hàng mua hàng ý thì họ cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều và họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nếu như mua hàng từ một cái người chuyên gia bao nhiêu anh chị đồng ý điều đó và YouTube nó có thể mang lại cho chúng ta hàng ngàn khách hàng mỗi tháng mà bạn không cần phải bỏ ra bất cứ một đồng tiền nào cho quảng cáo cả có tuyệt vời không ạ nó tạo ra hàng ngàn khách hàng một tháng mà không phải bỏ ra một đồng tiền quảng cáo nào và YouTube thì nó mang lại khách hàng chất lượng cao có nhu cầu cao lý do vì sao bởi vì khách hàng được review được xem những người khác đã chuột bạch rồi vì vậy mà cái tỷ lệ chuyển đổi của nó cao nhất trong tất cả các nền tảng có thể chúng ta tìm hiểu về một cái sản phẩm và dịch vụ đó ở trên một trang web nhưng chúng ta không tin hoặc chúng ta chưa tin rằng họ nói đúng hay họ đang cố tình uh, thần thánh hóa cái sản phẩm và dịch vụ đó nhưng khi họ xem video YouTube thì không còn cái họ sự hoài nghi đó nữa YouTube rất chân thật và đặc biệt là lại đến từ những chính những cái khách hàng của chúng ta đang sử dụng và YouTube nó mang lại khách hàng đều đặn liên tục và tự động nhé một cái video mình làm ra nó sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian theo năm tháng từ năm này qua năm khác từ tháng này qua tháng khác và nó đem lại lượng khách hàng đều đặn cho chúng ta à, tôi à, để tôi lấy cho bạn một vài cái những cái ví dụ như thế này bán ô tô thành ô tô và cái số lượng người đăng ký của họ đã là 15.000 người đăng ký bạn thấy không ạ review ô tô và giới thiệu về chức năng tính năng của ô tô thì có điều gì tuyệt vời hơn là chúng ta quay trực tiếp chúng ta nói rằng chiếc ô tô này rất an toàn rất đẹp rất sang trọng thì có lời nói nào có thể mô tả được sắc nét và rõ ràng mà lại chân thực bằng video không ạ đúng là bán bất động sản bây giờ rất nhiều người là họ mua nhà cũng vì những cái kênh review bất động sản giống như kiểu nhà ép này và từ bỏ mua nhà cũng vì những cái kênh như thế này nghe quảng cáo thì nói rằng cái dự án này rất là hay rồi là khu chung cư này rất là tuyệt vời nhưng mà khi họ lên YouTube họ tìm hiểu ấy thì lại thấy những cái người mà đang ở đấy rồi họ không review nó không giống như thế thì rất nhiều người đã không mua nữa thế còn những cái sản phẩm và dự án tốt thì sao thì họ lên họ mua và họ xem và họ kết luôn lập tức họ đặt hàng ngay bất động sản là cái giá trị vô cùng lớn nhé các anh chị mà vẫn bán được trên YouTube và bán bảo hiểm nhân thọ này bảo hiểm nhân thọ trên YouTube bán ô tô dịch vụ bảo trì xe máy ở trên YouTube và bán váy bán váy anh Dũng anh Dũng bán giày dép váy còn bán được trên YouTube mà và cái số lượng người đăng ký là bao nhiêu đây ạ 88.000 người đăng ký mỗi video của họ chỉ có mấy phút thôi 5 6 7 phút và không quay mặt luôn chỉ quay sản phẩm thôi anh Dũng giày dép anh có kênh YouTube của anh chưa anh Dũng comment cho em biết được không ạ à rồi ok Ờ, anh Dũng uh, sau buổi ngày hôm nay không phải là sẽ làm đâu mà sẽ ngay lập tức làm bởi vì anh sẽ biết rằng những cái điều này nó vô cùng tuyệt vời mà nó lại còn dễ làm nữa nha và bất kể một cái sản phẩm và dịch vụ gì chúng ta đều có thể bán hàng ở trên YouTube và chúng ta đều có những khách hàng mà họ đang chờ chúng ta xuất hiện ở trên đó để họ mua hàng và họ xem sản phẩm của chúng ta và nếu như bạn đang cung cấp một sản phẩm và dịch vụ tốt ý, mà bạn không xuất hiện ở trên trên YouTube để khách hàng có thể tìm thấy và mua của bạn thì đó là bạn đang có lỗi với khách hàng bởi vì thói quen người tiêu dùng họ lên YouTube họ xem rất là nhiều và khi họ xem họ không thấy sản phẩm và dịch vụ tốt của các chị mà thay vào đó họ đã thấy những cái sản phẩm phẩm của những cái nhà bán hàng không uy tín chuyên nghiệp ấy không chất lượng họ xuất hiện và họ mua phải những cái sản phẩm đó thì đó là lỗi của các anh chị nhé Rồi, bây giờ đến đối tượng số 2, đó là bạn đang có một cái sở trường, đam mê, kỹ năng hoặc là bạn là một cái chuyên gia nào đó trong lĩnh vực. Thì phần lớn trong lớp mình là, là đang là một chuyên gia đúng không nào? Chúng ta có một cái kiến thức, một cái sở trường, cái đam mê và là chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó. Lúc nãy các anh chị có comment số 1, số 2 rồi đấy. Thì cái lời khuyên của Hoan dành cho anh chị là chúng ta hãy chia sẻ về chính những cái điều đó, về chính những cái đam mê, kỹ năng của chúng ta. Và chúng ta phải nhớ luôn một cái câu một cái câu thần chú là đơn giản hóa mọi chuyện đừng nghĩ rằng những cái chúng ta biết thì ai cũng biết rồi đó là một cái sai lầm rất lớn mà ngày trước đây hoan cũng đã bị đúng không ạ và bất kể bạn giỏi ở một thứ gì bạn giỏi ở cấp độ nào thì ở ngoài kia đều có những người mong muốn giỏi như bạn và cái điều quan trọng ấy là chúng ta chỉ phục vụ những người ao ước được như mình mà thôi hãy nhớ kỹ điều này đúng không ạ còn chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi hơn chúng ta hoặc thậm chí giỏi ngang hàng như chúng ta thì đó không phải đối tượng của mình vì vậy khi chúng ta tạo ra bất kỳ một nội dung nào đó mình phân vân ngay trong đầu mình đặt ra ngay suy nghĩ là mình làm ra nội dung này là dành cho những người chưa giỏi bằng mình đúng không ạ chúng ta nghĩ ngay đến những đối tượng đó và một cái thực tế là rất nhiều người thì rất sợ bị đánh giá là cho rằng mình chưa đủ giỏi để mà hướng dẫn người khác thì cái đó chúng ta cần gạt bỏ ngay nhé đúng không ạ đừng bao giờ chờ đợi mọi thứ hoàn hảo và chúng ta bắt đầu để cho mọi thứ hoàn hảo nó chỉ có thể là tốt hơn hoặc là tốt hơn nữa chứ không có hoàn hảo và các anh chị có thể tưởng tượng ra cái chiếc điện thoại smartphone của chúng ta ấy những ai dùng iPhone hay là điện thoại Samsung ấy mình tưởng tượng xem ngày đầu những chiếc iPhone đó nó ra đời nó như thế nào và đến bây giờ nó như thế nào nếu như mình đợi chờ đợi nó hoàn hảo mới có một cái điện thoại iPhone thì chắc là sẽ không có bao giờ có đâu bởi vì cứ điện thoại sau ra nó sẽ tốt hơn cái trước và vì vậy mà những cái nội dung chúng ta chia sẻ cũng vậy cứ video sau ra thì chắc chắn sẽ tốt hơn video trước video sau thì có thể nói ngập ngừng hơn uh, ít ngập ngừng hơn video trước và nói trôi chảy hơn video trước và cứ như vậy thì uh, sau một năm sau 6 tháng chúng ta sẽ có những cái điều gì và các bạn có thể thấy ở đây ạ một cái kiến thức mà mình cũng không nghĩ rằng có nhiều người người quan tâm đến như thế đánh cầu lông thì nó rất đơn giản mà và hai nữa là đánh cầu lông chuyên nghiệp thì mình không nói gì nhá nhưng mà đánh cầu lông để chơi ấy, thì nó rất đơn giản mà nhìn là biết nhưng mà tại sao cái kênh mà chia sẻ cầu lông này lại có tận 95.000 lượt xem đúng không ạ 95.000 lượt xem hay là kênh ờ, kênh của anh này là hướng dẫn ờ, về cái gì đấy Ờ, cái gì đấy trên trên quả bóng à hướng dẫn đá bóng đấy mà tận bao nhiêu 444.000 người đăng ký hướng dẫn chơi bóng anh chị nhé hướng dẫn chơi bóng và bạn này là hướng dẫn làm đẹp 366.000 336.000 người đăng ký hướng dẫn làm đẹp vậy các anh chị bây giờ chúng ta về chủ đề gì chúng ta cứ để comment đúng không ạ các bạn đang làm về đang có một cái sở trường đam mê về lĩnh vực nào chúng ta có thể comment được không sẽ có rất rất nhiều người lên YouTube tìm kiếm để ờ, các chị dạy họ để các chị hướng dẫn họ làm cái thứ mà chúng ta ờ, đã biết rất rõ và chúng ta cảm thấy nó rất là đơn giản đối với mình rồi tư vấn đào tạo phát triển cá nhân nó nó cụ thể hơn chị Hương nhé thì một lát nữa chị sẽ được học mà chị sẽ được chia sẻ về cái phần là chúng ta phải cụ thể hơn phát triển cá nhân này là phát triển về cái gì đó hướng dẫn đầu tư bất động sản này Tâm Nguyễn rất tuyệt vời rất cụ thể luôn rồi tư vấn à, video hướng dẫn các hoạt động dạy con tại nhà rất chuẩn đối tượng là trẻ con luôn luật hấp dẫn ok rất cụ thể rồi tư vấn luật cho doanh nghiệp đào tạo phát triển tự học tiếng Anh qua tin tức đó chú Văn cũng rất là cụ thể luôn này rồi vậy thì ờ, chúng ta có cái điều gì nó tuyệt vời hơn khi mà mình vừa lưu trữ được những cái dấu mốc thời gian của cuộc đời thông qua từng video và chúng ta lại được up lên YouTube một cách hoàn toàn miễn phí nó lưu trữ cho chúng ta miễn phí luôn và thú thật với các bạn là trong cái quá trình phát triển và tạo ra những cái dòng tiền thu nhập thụ động ở trên internet ý, thì có những cái mình chỉ làm có một lần thôi và mãi mãi không bao giờ mình làm lại nữa vì vậy mà sau đó ờ, một thời gian sau mà mình có phải quay lại mình làm hoặc là mình hỏi một ai đó ấy, thì cái kiến thức đó của mình nó lại bị lãng quên mất rồi và mình quay lại mình làm mình lại thấy khó nhưng nhờ có video nhờ có đóng gói video mà lúc đó mình chỉ cần dành ra 3 phút hoặc 5 phút mình xem lại chính những cái video do mình ghi lại hoặc thậm chí là có ai đó hỏi mình thì mình gửi cho họ cái video đó thì mọi thứ nó đơn giản hơn rất nhiều và nó tiết kiệm rất nhiều thời gian đồng thời lại giúp đỡ người khác nữa chúng ta có đồng ý là uh, mình muốn muốn giỏi và muốn thành thạo thì chúng ta phải làm nhiều không ạ tuy nhiên rằng có những thứ mà mình chỉ làm có một lần duy nhất mà thôi cái phần à, phần hệ chị Helen nhé cái này thì một lát nữa chúng ta sẽ được ừ, tìm hiểu kỹ nhé chị Helen nhé à, có những thứ mình chỉ làm một lần duy nhất mà thôi thì một tháng sau có ai đó hỏi mình thì làm sao mình trả lời được mình quên ngay hoặc một năm sau nhưng mà nhờ có video nhờ có đóng gói bằng video mà những cái giá trị đó của mình nó được lưu trữ lại và mình xem video thì làm gì có cái video nào dễ hiểu hơn là cái video do chính mình tạo ra nữa đúng không ạ mà chúng ta lại còn vừa kiếm được tiền tiền nhé vừa kiếm được tiền thậm chí là rất nhiều tiền luôn và hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra sau một năm nữa hai năm nữa khi mà chúng ta về già chúng ta về hưu và chúng ta nhìn nhận lại được mình hồi trẻ mình quan trọng như thế nào những cái video này chúng ta quay ngày hôm nay thì sau 5 năm nữa sau 10 năm nữa nó vẫn tồn tại và lúc đó mình được xem chính con người mình lúc còn trẻ đúng không ạ và điều quan trọng đấy là nó lại còn tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động cho mình về già để mình hưởng thụ nữa thì theo các bạn có tuyệt vời không ạ còn điều gì tuyệt vời hơn thế này nữa hoặc là đơn giản có một ai đó họ lên YouTube họ tìm kiếm ví dụ như chị Helen là về ờ, ờ, chị Helen là về dịch vụ ờ, về về cái gì đây chị Helen là về lĩnh vực gì chị những sản phẩm gì chị có những sản phẩm gì dịch vụ gì À, anh Hoàng ơi, nếu mà về số 1 thì hiện tại em đang phân phối cho khoảng 2 đến 3 cái nhãn ờ, hàng của châu Âu và Hàn Quốc những cái sản phẩm mà về ừ. dược dược mỹ lệ dược mỹ phẩm á, tức là mình Đấy. sử dụng phải hiểu về nó chứ không thể sử dụng bừa bãi được. Với thứ Đấy. hai là về dịch vụ thì em có spa này, còn thứ ba nữa thì qua em em đang học ừ, tức là trong thời gian dịch vừa rồi mấy năm trở lại đây em học rất chuyên sâu về về da và mỹ phẩm những cái hoạt chất trong mỹ phẩm rồi về cả ngay cả như là phẫu giải phẫu làn da em hiểu rất là sâu về nó các cơ chế hình thành các bệnh lý đó, là em hiểu giống cái dạ. chương trình của em học là tương đương gần như với những bác sĩ đó. Dạ. Dạ. thế còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà có những người họ đang có cái vấn đề về sức khỏe họ lên youtube họ nhìn thấy chị họ nhìn thấy kênh của chị nhìn thấy video của chị và sau đó họ sử dụng sản phẩm và họ họ, họ cải thiện được sức khỏe còn điều gì à, tuyệt vời hơn về sức khỏe về, Hay là về làn da về làn da đúng rồi em tập trung về làn da dạ. vâng đấy hay hay là chú văn chẳng hạn còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà sau này chú về hưu rồi chú không làm nữa và chính con cháu của mình lên YouTube và lại tìm ra được là chú là người giúp mọi người có kỹ năng đọc báo bằng tiếng Anh một cách đơn giản và hiệu quả. Và tôi cộng về đồng... hưu tôi về hưu 7 năm nay Dạ. Thế thì bây giờ còn điều gì tuyệt vời hơn nếu như mà chú giúp được cộng đồng làm được cái việc đó? mà thông qua video luôn hướng dẫn thì chắc chắn rồi không có cách nào để chúng ta mô tả bằng lời nói hay là bằng chữ viết cả mà chỉ có hướng dẫn bằng video thôi đúng không ạ chỉ có hướng dẫn bằng video thôi vậy thì bây giờ còn đối tượng số 3 là không biết mình là ai hay tôi còn chia sẻ là who am I đấy và xin chia sẻ với anh chị là trong chương trình ngày hôm nay là một cái chương trình vô cùng đặc biệt Hoan đã dồn lại toàn bộ những cái kiến thức của ba ngày Hoan chia sẻ với anh chị trong cái buổi này và trong cái chương trình này Hoan sẽ không bán một thứ gì hết và chỉ có tặng quà thôi vì vậy anh chị có sẵn sàng nếu như chúng ta không đủ thời gian và sẵn sàng là học đến 12 giờ hay 12 rưỡi không ạ để chúng ta nắm được hết toàn bộ quy trình và chúng ta nhận được quà tặng không ạ sẵn sàng Hoan ạ à, bởi vì là vâng bởi... bán gì nhưng cứ đòi mua thì sao à, mua cũng không bởi vì là không bán mà chỉ có quà tặng thôi <laughs> không cái này là chương trình nay và những cái sản phẩm thì không mua được bằng tiền mà mua được bằng cái khác mua bằng sự cam kết của anh chị đúng không ạ vì vậy chúng ta hãy cam kết nhé cam kết có thể là anh chị à, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ tầm tầm 3 à, phút hoặc 5 phút mình đi vệ sinh sau đó thì chúng ta có thể chuẩn bị đồ ăn để mình vừa học vừa ăn đúng không ạ để vừa học vừa ăn nhá để, để nếu mà chẳng may chúng ta có học muộn một chút thì, thì mình cũng không bị đói và hãy nhớ chúng ta phải uống trước khi khát ăn trước khi đói và dừng trước khi no đó là bí quyết để giữ cho mình luôn luôn tràn đầy năng lượng đừng để đến khi nào mình cảm thấy khát nước rồi mình mới uống đừng để đến khi nào mình cảm thấy đói rồi mình mới ăn đúng không ạ và ăn thì cũng đừng để mình thấy no rồi mình mới dừng bởi vì nó có cái cái tính quán tính mà rồi bây giờ số tượng số 3 nhé là who am I tôi chẳng có một cái kỹ năng gì cả tôi không có sở trường đam mê gì cả không có một thế mạnh gì cả và tôi cũng chưa từng bán một sản phẩm gì cả đúng không ạ thì uh, tôi muốn chia sẻ với bạn điều này là bạn đừng có lo lắng bởi vì tôi cũng đã từng giống như bạn và tôi chia sẻ với bạn là 60 phần trăm cho đến 80 phần trăm những người ở ngoài kia cũng đang giống như bạn họ không biết mình là ai không biết mình có kỹ năng gì đam mê gì thậm chí điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cũng không biết nhưng có một cái chữ nhưng họ vẫn đang kiếm được một mớ tiền thậm chí kiếm được vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng một tháng đúng không ạ? Và ngay trong chương trình này thôi, chỉ một ít phút nữa thôi sẽ đến cái phần tôi cho các anh chị xem thấy họ đang kiếm tiền như thế nào. Rồi, vậy thì đối với những người mà chưa có sở trường đam mê và chúng ta chọn được cái chủ đề tiềm năng phù hợp cho mình ấy, thì Hoan sẽ chia sẻ với anh chị ba cái chủ đề tiềm năng mà nó luôn luôn trường tồn và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta làm những cái nội dung về ba chủ đề này thì 10 năm sau chứ 100 năm sau thì cũng không bao giờ lỗi thời luôn luôn có người xem nhé và để hiểu là bản chất tại sao chúng ta lại uh, tôi lại giới thiệu với anh chị ba cái chủ đề tiềm năng này thì hoan xin giới thiệu với anh chị một cái tháp nhu cầu cái tháp này nó là một hình tam giác và ở dưới đáy tam giác ý, thì nó thể hiện cái số lượng người có cái nhu cầu đó rất là cao và càng lên trên thì cái số lượng người có nhu cầu đó thấp cái chủ đề đầu tiên cái nhu cầu đầu tiên của con người ấy, anh chị hãy ghi nhớ lại cho mình cái tháp nhu cầu này bất kể một con người nào sinh ra và lớn lên tồn tại ở trên cõi đời này cũng chỉ có một hoặc là một vài những cái nhu cầu trong sáu cái nhu cầu này mà thôi và nếu như chúng ta nắm được cái bí quyết này thì chúng ta sẽ trở nên giàu có và hạnh phúc cái nhu cầu đầu tiên là sự sống an toàn sức khỏe thì bất kể một ai khi mà bắt đầu chào đời ra thì đều có cái nhu cầu về sự sống về an toàn và về sự khỏe mạnh đúng không ạ và bọn trẻ con nó một vài tuổi thì nó chưa biết tiêu tiền nhưng mà nó lớn lên một chút ý, thì nó có nhu cầu về tiền bạc cho đến lúc chết vì vậy mà số người đã bị giảm đi một ít này tức là chúng ta chừa lại một số những cái thành phần là không biết tiêu tiền đúng không ạ vì vậy mà cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu về tiền bạc là nó sẽ ít hơn người hơn một chút và nhu cầu số 3 về yêu thương và mối quan hệ thì ở đây có chị Hương là đang làm về ờ, về hàn gắn mối quan hệ đấy đúng không chị Hương đúng rồi mình đang làm về mối quan hệ và đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng dạ xin chúc mừng chị vì chị là nằm một trong ba cái chủ đề tiềm năng 100 năm sau thì vẫn có cái nhu cầu và đặc biệt là xã hội càng phát triển ý, thì cái nhu cầu về hàn gắn kết nối yêu thương nó càng nhiều nhỉ chị Hương nhỉ đúng rồi đấy khi làm rồi thì mới thấy là càng ngày mình càng đông khách hơn mà đã xác định là về hưu rồi giống như chú Văn đấy ừ nhưng mà dạ. sắp là về hưu rồi nhưng mà <laughs> chưa chưa được về dạ. không đây là chị có đang làm việc đâu mình đang ờ, đang chơi mà mình làm việc nhưng mà như không làm việc mà có áp lực gì đâu khi mà mình làm việc mình mình thích ý, mà mình làm việc mình cảm thấy không mệt mỏi thì đó là mình đang chơi thực sự là mình đang hưởng thụ đúng đồng ý với cả Hoan vâng. vâng chứ còn à, nếu mà nói làm việc, việc thì à, đi đá bóng thì cũng gọi là làm việc vì nó cũng tốn tiêu tốn công sức mà đúng không <laughs> và một thực tế là xã hội càng phát triển kinh tế càng giàu thì cái nhu cầu yêu thương nó càng cao các anh chị ạ và từ cái uh, ờ, thắt nhu cầu đó thì nó sinh ra cho chúng ta ba cái chủ đề nhé ba chủ đề không bao giờ lỗi thời mà nếu như anh chị làm một trong những ba cái chủ đề này thì chúng ta mãi mãi không bao giờ lo là không có người xem không bao giờ lo là là không kiếm được tiền cả cái chủ đề thứ nhất là sức khỏe và chủ đề thứ hai là mối quan hệ chủ đề thứ ba là làm giàu về kiếm tiền đấy và quan trọng ấy, là không phải chúng ta làm về ba cái chủ đề này bởi vì ba chủ đề này nó quá rộng mà chúng ta phải lựa chọn ra cho mình một cái ngách để bắt đầu ví dụ ngách là thế nào tức là ví dụ như ngách trong chủ đề làm giàu ấy thì làm giàu chúng ta sẽ có là là kiếm tiền này à, các anh chị ờ, chúng ta phát biểu xong chúng ta có thể tắt mic giúp hoan nhé các anh chị tự tắt mic hoan để cho anh chị tự ờ, tự động tắt đấy dạ, cảm ơn chị à, trong trong cái làm giàu ấy thì chúng ta không thể làm chung chung về làm giàu được mà chúng ta phải có một ngách cụ thể ví dụ như là trong ngách làm giàu thì nó có kiếm tiền này rồi có quản lý tiền và có đầu tư tiền một người giàu có thì phải làm tốt cả ba thứ này là kiếm được tiền rồi nhưng mà phải biết quản lý tiền và còn phải biết đầu tư tiền để cho tiền nó đẻ ra tiền nữa và trong kiếm tiền ý, thì nó cũng còn quá rộng chúng ta có tiền kiếm tiền online này rồi kiếm tiền offline trong kiếm tiền online thì lại có gì ạ là có youtube chính là những thứ mà Hoan đang chia sẻ với anh chị đây Hoan cũng đang lựa chọn cho mình một cái ngách một cái ngách rất ngách và càng ngách thì càng tốt càng ngách thì chúng ta càng nhanh thành công và có thể kiếm tiền trên Google này đây cũng là cái ngách mà Hoan đang đang đi và đã đi từ năm 2016 đến bây giờ rồi và kiếm tiền affiliate Đấy. còn quản lý tiền thì sao ạ thì chúng ta có quản lý tài chính cá nhân này quản lý tài chính doanh nghiệp này quản lý tài chính đầu tư này đầu tư tiền thì chúng ta có là đầu tư bất động sản đầu tư căn hộ đầu tư tài chính à, giống như kiểu là đầu tư chứng khoán đầu tư forex đầu tư crypto tiền ảo ấy và đầu tư doanh nghiệp đầu tư doanh nghiệp là các xác đấy anh chị các xác vung tiền ra đầu tư cho các startup khởi nghiệp và xây dựng mô hình kinh doanh thì đó là đầu tư doanh nghiệp và trong ví dụ như trong đầu tư tài chính thì chúng ta lại có forex này chứng khoán và crypto hoặc là cho vay nặng lãi vân vân và mình thấy là cái xã hội nó càng ngày phát triển đi thì cái kênh cho vay nặng lãi nó càng càng càng rầm rộ hay sao đợt này suốt ngày bị mấy ông gọi điện đến suốt ngày mời vay thế mới lạ <laughs> rồi vậy thì ngách trong sức khỏe là gì ạ chúng ta phải chọn cái ngách cụ thể ví dụ như là trong sức khỏe thì có tăng cân trong giảm cân và có trong chữa bệnh thế thì các anh chị thử thử đoán xem trong ba cái ngách nhỏ sức khỏe này thì ngách nào là ngách mà cấp thiết nhất ạ ngách nào mà khách hàng sẵn sàng chi tiền nhất ạ chữa bệnh đúng rồi chữa bệnh chính xác ngách chữa bệnh là khi bệnh tật rồi thì chẳng còn có cái gì có giá trị nữa cả có bao nhiêu tiền cũng dốc hết thậm chí đi vay tiền để chữa bệnh chỉ cần làm sao khỏi bệnh được thôi Đấy. trong ngách tăng cân thì chúng ta có thể chia nhỏ ra cụ thể ra là tăng cân cho nam hay là tăng cân cho nữ bởi vì không có một cái liều thuốc nào nó có thể chữa bách bệnh được cả kể cả là thuốc tiên đúng không ạ vì vậy mà chúng ta phải tìm ra những cái ngách rất nhỏ cho mình à, trong nam thì chúng ta lại có thể chia theo độ tuổi này à, tăng cân cho nam ờ, thanh niên nó khác à, cho thiếu niên nó khác và cho người trung tuổi nó khác cho người già nó khác đúng không ạ và chúng ta có thể phân là tăng cân cho nam theo phương pháp ví dụ như là tăng cân cho nam bằng phương pháp tự nhiên hoặc tăng cân cho nam bằng phương pháp luyện tập thể dục ngoài ra chúng ta có thể phân là theo là công việc ví dụ như là tăng cân cho nam dành cho dân văn phòng hay là tăng cân cho nam dành cho người lao động cực nhọc đó mình hướng đến một cái đối tượng cụ thể và chính xác càng cụ thể càng tốt càng thụ ờ, cụ thể thì mình càng dễ đứng đầu hoặc là theo sở thích này và trong giảm cân thì cũng vậy chúng ta cũng có thể phân theo giới tính theo nghề nghiệp và theo độ tuổi trong chữa bệnh thì chúng ta có thể là chữa bệnh theo mẹo dân gian à, giống như chị Helen bây giờ đấy à, chữa bệnh bằng thuốc này rồi chữa bệnh bằng tập luyện đúng không ạ chúng ta phân thật nhỏ ra trong cái mẹo dân gian này thì mình lại có thể chia là từng cái loại riêng biệt ví dụ như là giới tính này rồi là độ tuổi này đúng không ạ còn về cái ngách ở trong chủ đề quan hệ là gì trong chủ đề mối quan hệ là gì ví dụ như là có hạnh phúc gia đình này hàn gắn lứa đôi đây chính là cái chủ đề của chị trừ hương đang làm này Đấy. hoặc là cách tán gái cách tán trai cách chị có thể tưởng tượng rằng có rất nhiều người đang tìm kiếm cái từ khóa là cách tán gái cách tán trai không ạ có nhiều lắm và có rất những nhiều luôn ta rất giỏi về chuyện này dạ mình mà mà trước khi biết đến big data thì không bao giờ mình nghĩ rằng có những cái nhu cầu này cứ nghĩ nó là bản năng tự có của con người <laughs> nhưng mà thực tế ra thì rất rất nhiều người làm và nghệ thuật phòng the này à, mình rất ấn tượng có cái chị ở trên Unica chị ờ, có một cái khóa học về nghệ thuật phòng the mà chị bán chạy như tôm tươi rồi thì có hẳn một cái khóa học là uh, nghệ thuật cái nghệ thuật bóc chuối à hay cái gì gì gì nói tóm lại là liên quan đến phòng the đấy thì theo anh chị cái chủ đề này có có nhiều không ạ có nhiều và người ta sẵn sàng chi tiền không ạ có đấy vấn đề là bây giờ cái vấn đề thành công lớn nhất của cái chị ấy là rất ít người dám đứng ra làm rất ít người dám đứng ra làm về cái chủ đề nhạy cảm này và vì thế coi như chị độc quyền trong một cái cái cái ờ, đấy luôn và thực sự mà nói thì chị cũng không phải là là là làm ờ, chưa chắc cái đấy mình không biết nhưng mà cũng chưa chắc chưa cần phải chị là một chuyên gia về cái lĩnh vực này nhưng mà chị có thể mang một cái mô hình từ nơi khác về và chị dạy lại người ta và trong cái chương trình này các bạn cũng sẽ được học cái phương pháp đó nhé một lát nữa thôi chúng ta sẽ được học cái phương pháp đó mang mô hình từ nơi khác về nơi này và thế là nó thành công vân vân ờ. vậy thì bao nhiêu các bạn đã thực sự chúng ta hiểu là ngách trong thị trường là gì rồi ạ và bao nhiêu bạn đã lựa chọn cho mình được một cái ngách cho riêng mình rồi các bạn có thể comment số 1 ạ à. còn anh chị nào mà chúng ta chưa mường tượng ra cái ngách của mình là gì thì chúng ta comment số 0 này để cho cả lớp mình hỗ trợ ờ, cho anh chị tìm ra ngách luôn phải ngách nhá chứ không phải là chúng ta lớn như thế đâu chị Helen à xin mời chị Helen bật mic chị Helen sao lại số 0 ngách rõ ràng rồi sao lại số 0 không em có ở đây có hai Helen một là Helen Vũ một Helen Hoàn này à à dạ vâng xin mời chị Helen Hoàn ok chị cảm ơn Hoan um, à dạ chị là nhiều quá nên không biết chọn là cái gì à nhiều quá thì đơn giản là mình chọn một cái mình làm trước thôi ok thì mọi người phần lớn mọi người khi mà mình có quá nhiều tài năng và nhiều kỹ năng ý, thì mình sẽ bị một thứ gọi là uh, gọi gọi là bị uh, mất tập trung Đây. cái gì cũng muốn làm đúng, đúng không ạ cái gì muốn làm thì đúng rất đơn giản thôi chị liệt kê ra tất cả những thứ chị muốn làm ok sau đó chị sắp xếp cho em là cái nào chị muốn làm nhất từ mức độ 1 cho đến 10 và sau đó mình tập trung mình làm một cái duy nhất ví dụ như chị chị đánh số từ 1 đến 10 những cái chị có 10 cái chị muốn làm rồi nhá chị đánh số từ 1 đến 10 và khi mà chị làm cái số 1 ý thì chị phải lãng quên toàn bộ 9 cái còn lại đi mình chỉ tập trung mình làm một cái thôi và sau xong một cái rồi mình lại tiếp tục mình làm cái số 2 và lúc đó mình quên cái số 1 đi và cứ như thế thì mình vẫn đảm bảo được cái lòng tham của mình mà là làm tất làm tất lại ra cực kỳ nhiều tiền <laughs> đúng không cảm ơn em Rồi. Dạ.